luôn làm trên này phải nói đấy người hiền mà thì ai cũng là một ngôi sao sáng trên trời đó chị ơi về Việt Nam chứ được đừng có đưa lên cao Việt Nam ai cũng hỏi tại sao anh chị không về về Việt Nam ai cũng hỏi hết mình nói trời ơi đâu đâu ảnh tu mà anh đâu có việc đâu có đi lung tung đâu anh ở đi lung tung thiệt à, <laughs> đi đi xuống đây kỳ này à, có nhiệm vụ rồi về trên kêu xuống để à, qua mắt cái vùng này có cho tiền được rồi cho tiền tại đức trí rồi cho tiền ông trí ờ, kia luôn rồi cho liền dạ, cho liền hai ông đó thì con quá trời luôn đông có người chinh ờ, được người chinh tới đó mà là bán người bắc anh là người nam cho nên từ bắc tới nam nó hát bài hát cái nối vòng tay á Sao tôi anh lúc này toàn trẻ không vậy? <laughs> Có mình cũng có, dạ. trẻ luôn có đủ hết Đây mới là già đây nè Hàng năm nó đi hết rồi đó Dễ thương quá hả? Đây hả? ở đây trên, là nói <laughs> những cái tổ chức lớn không có hay bằng cái vậy ở đây mấy anh người đám cúng vui đám thì tự anh thì không báo cáo đó chứ anh mà báo cáo cả ngàn người tới đó nói đâu có cho ai biết anh đâu có cho ai biết anh biết lý phòng phòng vậy đâu có ai biết đâu chứ anh mà nói ngô tuấn kiệt xuống đây đó là ngô tuấn mạ Yeah, biết biết là chạy tới liền nó đâu mà phải có chỗ rồi phải một lần nữa ừ, Elon Musk đã siêu quên chị được anh về rồi sáng ngày qua thứ bảy hãy để để cho anh chúng mình nhé ở đây một đất nam ra đây tại nó biết đó chứ nhiều biết và nó chạy ở đây lắm á cho nên chào anh Ờ, dám là hình hả sợ lên gần thằng ngửa tiếng Quảng Nam cũng cho cho tới miền Trung luôn chở ra mấy chục tấn ra miền Trung à, giờ ơn trước mình thì có người hồi cũng lại đi làm cái chia cho những người trên biển hồ nữa chỗ cái tội gì cái món gì cũng về đấy ca sĩ gì nè ca sĩ mới à, cái quan nó cũng lấy tiền ảnh đi cho quan lê đúng rồi quan lê dạ. quan anh hữu làm từ lum ăn thành ai có sức Trời ơi, đã quá ờ, tâm tưởng sự thành đó là người đầu tiên mà nhận được là công chúa của Campuchia bây giờ năm thứ hai là trên này với Alan được nhận cảm ơn anh Việt nhờ anh Việt dạ, vâng. không có anh Việt là không làm nổi đâu dạ rất là không bây giờ ờ, bây giờ cho em xin phép ấy ấy ấy quà cho mọi người cảm ơn chị dạ. nhiều đại diện chị đi vậy bây giờ vấn đề là họ phát giải có anh kiệt trên đó mà anh không chịu xuống nè 18 tay ừ. tại vì trên này có để tên là do anh kiệt bảo trợ trường này mới làm nổi cái chuyện đó chứ sức đâu mà nổi mình đâu có sức đâu cái này, đi, này à. cái này là đi nhiều chùa cái này thành ra là hán luôn rồi đó bây <laughs> giờ bộ thành thật nó nhỏ như dễ dạ, đó nhỏ nhỏ dễ cái này là mình mới ra là à. hẹn hẹp tại vì cái này này bên công cụ chúa đó, đó dạ. dạ. nhắc anh kia cầu tội nghiệp với sợ luôn mà nó trời kìa cũng đi anh bỏ bao nhiêu ông bác nhắc khoai luôn của vua của vua ô wow dạ. à, mấy đồ này cũng bên hoạt động họ gửi ra rồi cái này hay lắm cái này ở, à, ở bên Campuchia nó có cái này hay lắm nha nó gọi là cái xe tút tút xe tút tút cái xe này bằng điện nó không có ga nó không có hôi mà nó rất là tốt cho môi trường cái này mà có bên bên Việt Nam là tuyệt vời luôn á nó sẽ tạo ra bao nhiêu con Việt Nam nguyên cái thành phố Phnom Penh này nó chạy mấy em bờ cái này mắc tiền lắm mấy ngon nó có mấy cái con chết trong này dạ. em bờ hổ phát hổ phát hổ phát này chỉ có hải đều à, hợp với tay đó mày nó ngầu lắm ừ, hổ phát cái này đó là cái cái thành Angkor Wat Angkor Wat là, là mấy trăm năm của bên uh, nó là nó là sáu cái wonder của thế giới đó yeah. Dạ. thì dạ. cái này là sao Việt Nam mình không làm tút tút mà làm à, nó làm cái này hay bởi vì tự nhiên giờ nó bắt đầu nó khôn người Việt còn cái này đi Pháp là collect cho anh chị rất là tốt cái này đi Đức mẹ lậu Đức dạ. đây là tại vì nhờ có Đình Kiệt là mới làm được từ thiện như vậy cái này là này Phật đá thế này này Phật bằng bây giờ được giải thưởng thì lên lên nhận với tụi em nha anh Kiệt dạ. anh là người trưởng đoàn mà anh không lên nhận kỳ lắm tụi em nhận không kỳ lắm rồi cái này cho bà xã nè cái này của đức mẹ lộ đức 18 tay em xuống đây tôi nhận giường kìa cái này của đức mẹ lộ đức này cho ờ, bà xã không nên nó là đạo giá bà tặng con này để con quạt cho mẹ để cho con gái cho con gái dân đây áo này cho bà thảo luôn để bà chị mình thương mình quá <laughs> bà tội nghiệp lắm bà cho à. bà cho quá trời luôn bà nói bà đi đâu mà không nhắc bà bà công chúa con có xin nốt nghe cái út xin nốt ra ngoài đường người danh tránh không thân ừ. bà là bà là bây ừ, giờ bà đang đại diện của campuchia để đi đón ông, ông tổng thống qua nhờ rồi bà cũng đại diện để đi dự cái ASEAN là bao bọc chứ không có nên đi qua không mình rồi quên mình vô mình ngồi được chưa chưa chưa lao nhà chưa lao nhà chưa phụ còn lao nhà còn lao nhà cũng đi gặp đức giáo hoàng cũng nhờ chị đó này anh em cũng phải được đi mình đi anh ơi anh anh ơi anh ơi Đức Giáo Hoàng Dạ, hôm nay Đức Giáo Hoàng Mấy người này qua gặp Đức Giáo Hoàng kêu anh đi, không đi Mời anh chị Anh đi, tụi này phải thay mặt làm tụi này là quan trọng rồi, mình nấu một tí hậu hàng là làm gì để cho mấy bà chị cái nào ấy sao ông việt nam lại có bà chị miền phải nuôi <laughs> nuôi nữa lại có bảy xong chưa dạ lấy ông đại tá thì đi tưởng là gốc là có mà là làm người cho mình chứ sư phụ cho tặng kìa sư tặng lấy đi lấy lấy lấy lấy trên bàn á ở trên bàn nó sưng đọc phụ dữ Để sư phụ cho kia tặng lấy, tặng lấy Đây hai đứa con. phải giải thoát đấu này thì còn ok nhưng mà cái này được uh, hôm qua chúc mà tất cả ăn sáng trong này nha ai à, nó đủ đoạn hết mình đi travel là tam tịnh nhục thì cũng ăn tam tịnh nhục chúc trong này ăn bánh tam bì <laughs> bánh tam bì chủ quán này là mình uh, con ở thiên đừng có chấp quá đi đường đó để mình uh, có gì nó cũng lợi nhưng mà đừng ăn nó có gì hết mình ok ăn để sống đó là công việc quan trọng tự nhiên à, đây nhiều quá ngoài này lấy thế cho trang. vậy hả cho Trang nè Trang trời ơi em mới vừa đi toàn thế giới về nói em đi mấy nước rồi Mà đi mấy nước Em mới vừa đi Campuchia về à, Để mà dự cái